Nhận định, phân tích, soi kèo, biến động tỷ lệ kèo trận Singapore gặp Việt Nam diễn ra vào lúc 19 giờ 30 hôm nay, ngày 30 tháng 12. Singapore là một trong những đội bóng đáng gờm của khu vực nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Bên cạnh đó, đội bóng này còn có một lợi thế rất lớn tại AFF Cup năm nay, đó là đá trên sân cỏ nhân tạo. Trong hai buổi tập làm quen sân, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cố gắng cho các học trò có sự thích nghi nhanh nhất với điều kiện thi đấu sân khách. Dĩ nhiên là tuyển Việt Nam cũng đã từng nhiều lần chơi ở sân cỏ nhân tạo. Như là trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ, đây không phải là một trở ngại quá lớn cho nên toàn đội tự tin vượt qua. Chỉ có điều các cầu thủ Việt Nam cần có sự nhập cuộc với tốc độ hợp lý và tránh được chấn thương. Singapore có một sự khởi đầu khó khăn hơn so với Việt Nam cho dù đội bóng này đã có hai chiến thắng trước Myanmar và Lào. Màn trình diễn của thầy chó luyện viên Takayuki Nishigaya cho thấy là họ chưa đủ sức mạnh để đua vô địch. So với trận thua 0-4 trước Việt Nam ở Cúp Thăm Hùng vào hồi tháng 9, Singapore có một số thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên thì sự sáng tạo của hàng công Singapore đã giảm sút rất nhiều khi tiền đạo số 1 là Iksan Fandi và tiền vệ Adam Swandi vắng mặt với chấn thương. Động lực của Singapore trận này đó chính là họ sẽ vào bán kết nếu giành chọn được 3 điểm. Tuy nhiên thì việc phải chạm trán với tuyển Việt Nam vừa có hai trận thắng tương bừng trước Lào và Malaysia là một thử thách không hề nhỏ. Tuyển Việt Nam cũng đang chứng minh sức mạnh của ứng cử viên vô địch hàng đầu tại AFF Cup năm nay với hai trận toàn thắng. Sau khi thắng dễ tuyển Lào 6-0, tuyển Việt Nam tiếp tục đè bẹp Malaysia 3-0 cho dù mất người từ hiệp 1. Chiến thắng trước Hồ Malay cho thấy được là đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị tốt như thế nào ở giải đấu năm nay. Ngay cả khi rơi vào cảnh 10 đấu 11 từ rất sớm, các cầu thủ áo đỏ vẫn tổ chức đội hình và lối chơi hợp lý, đẩy đối thủ vào thế bế tắc đến mức phạm sai lầm. Một năm sau thất bại cay đắng trước tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2021, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng lấy lại ngôi vương. Chính vì đó mà sẽ không có chuyện tuyển Việt Nam phải nhìn kết quả bảng A để thi đấu. Với những gì đã thể hiện, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo không cần quan tâm đối thủ ở bán kết là ai. Thay vào đó, mục tiêu của Việt Nam sẽ là giành ngôi đầu bảng B, hoặc ít nhất đó là tấm vé đi tiếp sớm càng tốt. Một chiến thắng trước tuyển Singapore tối nay sẽ giúp Việt Nam chắc vé đi tiếp trong tay Thậm chí là tuyển Việt Nam sẽ giành được luôn ngôi đầu bảng trước một trận đấu. Đó là cái kết mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có trận này. Khi đó thì ông có thể tung đội hình dự bị ra đấu với Myanmar và dưỡng sức trụ cột cho vòng bán kết. Với một mật độ thi đấu dày đặc ở AFF Cup, việc được nghỉ ngơi trước bán kết cực kỳ quan trọng. Cách đây một năm thì tuyển Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó khi phải chạy đua hiệu số với tuyển Indonesia đến trận cuối cùng của vòng bảng, trong khi người Thái lại thành thơi dưỡng sức. Kết quả sau cùng thì ai cũng biết đó là bài học sâu sắc cho huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như các học trò của mình. Về lý thuyết, tuyển Việt Nam hơn tuyển Singapore về mọi mặt, từ lực lượng cho đến phong độ. Vấn đề duy nhất mà các chiến binh sao vàng lo ngại là mặt cỏ nhân tạo ở Jalan Besar. Tuy nhiên thì tuyển Việt Nam hiện tại có rất nhiều kinh nghiệm và đủ khôn khéo để vượt qua khó khăn này. So với trận thắng Malay, tuyển Việt Nam bị thiếu Văn Toàn vì bị thẻ đỏ nhưng huấn luyện viên Park hang vẫn có thể sử dụng đội hình mạnh nhất để thắng Singapore. Theo tính toán của thầy Park, tuyển Việt Nam sẽ bung hết sức giành 3 điểm trước Singapore và sau đó chỉ cần sử dụng đội hình 2 ở trận cuối vòng bảng gặp Myanmar. Như vậy là đội hình chính của tuyển Việt Nam gần như là được bê nguyên từ trận gặp Malaysia, trừ vị trí của Văn Toàn sẽ được thay bằng một cầu thủ khác. Ngoài ra, huấn luyện viên Park hang cũng sẽ có điều chỉnh về cách chơi của Văn Hậu, bởi vì hậu vệ trẻ sinh năm 99 này thi đấu quá nhiệt có thể khiến tuyển Việt Nam rơi vào cảnh gặp khó vì thẻ phạt. Do phải thi đấu ở trên mặt cỏ nhân tạo cho nên tuyển Việt Nam sẽ phải có sự tính toán kỹ về mặt triển khai lối chơi. Đặc biệt đó là những đường truyền dài và cần có sự tăng tốc nhanh của các cầu thủ hàng công. Được đánh giá cao hơn đối thủ về kinh nghiệm chạy mạc và sự bản lĩnh cùng với đà tâm lý hưng phấn. Tuyển Việt Nam sẽ tự tin giành chiến thắng để sớm hoàn thành mục tiêu vào bán kết AFF Cup 2022. Về phong độ và lịch sử đối đầu của hai đội, tuyển Singapore đang có chuỗi trận 3 lần thắng liên tiếp. Tuy nhiên thì họ chỉ giành một trận thắng trong số trận trước đó, hòa 1 và thua 4. Ngược lại thì tuyển Việt Nam toàn thắng 7 trận gần đây, trong đó có đến 6 trận giữ sạch lưới. Lịch sử đối đầu cũng đứng về phía tuyển Việt Nam. Sau thất bại cay đắng ở chung kết Tiger Cup 98, tuyển Việt Nam đã bất bại 12 trận liên tiếp trước tuyển Singapore, thắng 6 và hòa 6. Thông tin về lực lượng của hai đội Tuyển Singapore không có tiền đạo số 1 Isan Fandi và tiền vệ Adam Swandi vì chấn thương. Hai sự vắng mặt này khiến họ gặp nhiều khó khăn ở các trận đấu vừa qua. Về đội hình dự kiến của Singapore, các cầu thủ Jaiful Nizam, Harris Haran, Saki Hamza, Mohan Kumar, Hafino, Sasarian, Sadan Suleiman, Van Huyzen, Inhan Fandi Shawan Anur và Forrest Ramli. Về phía tuyển Việt Nam, Văn Toàn bị treo giò vì thẻ đỏ. Tuy nhiên thì Quang Hải đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng đá chính. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có thể trao cơ hội cho tiền đạo Tuấn Hải hoặc là Văn Quyết. Về đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam, các cầu thủ thủ môn Văn Lâm, các cầu thủ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Hồng Dũng, Hoàng Đức, Văn Đức, Văn Hậu, Tiến Linh và Tuấn Hải. Biến động tỷ lệ kèo Singapore và Việt Nam Kèo châu Á trận Singapore gặp Việt Nam lần đầu tiên được niêm yết ở sàn giao dịch châu Á vào lúc 1 giờ 21 phút ngày 28 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Việt Nam là cao hơn qua mức kèo chấp là 1, 3 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo rừng vàng ăn 0.93 và đặt cửa Singapore ăn 0.82. Sau 2 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn đứng đỉnh Việt Nam chấp 1 3 trên 4 trái. Biến động gì đến từ tỷ giá ăn giữa hai đầu khi theo kèo rồng vàng giảm sâu xuống còn ăn 0.75 và theo kèo Singapore tăng giá lên thành ăn 0.95. Điều này cho thấy những chiến binh sao vàng đang nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư châu Á. Sau hai lần trận giao quân, Singapore đều giành được chiến thắng trước Myanmar và Lào. Nhưng với tỷ số không thuyết phục, Điều đó khiến các nhà đầu tư châu Á đặt cửa cho họ đều phải trắng tay ra về. Lịch thi đấu của Singapore cũng là vô cùng khó khăn khi lần lượt gặp Việt Nam ở sân nhà và làm khách trên sân của Malaysia ở lượt trận cuối. Do đó mà họ cần phải giành ít nhất là một điểm hoặc là thắng được Việt Nam ở trận đấu hôm nay. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn bởi vì Việt Nam đang ở một đẳng cấp khác hẳn so với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể là Rồng Vàng đã toàn thắng cả hai lượt trận gia quân đều với tỷ số cách biệt mà chưa để thủng một bàn nào. Tính ra thì các chiến binh sao vàng thắng kèo tới 8 trên 11 trận đã thi đấu ở mọi đấu trường trong năm nay và có màn hủy diệt trước chính Singapore ở trận giao hữu hồi cuối tháng 9. Do đó sẽ không ngạc nhiên nếu như Việt Nam tiếp tục giúp các nhà đầu tư châu Á ca khúc khải hoàn ra về trong trận đấu hôm ngày hôm nay. Lựa chọn Việt Nam Biến động tỷ lệ tài xỉu Lần đầu tiên trận này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á đó là vào lúc 1 giờ 21 phút cũng ngày 28 tháng 12. Thời điểm đó thì nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 3, 1 trên 4. Theo tài ăn 0.93, chọn xỉu ăn 0.77. Sau 2 ngày lên kèo, tỷ lệ kèo tài xỉu cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào và chỉ đến từ giá ăn giữa hai đầu kèo. Khi theo kèo tài tăng giá nhẹ lên thành ăn đủ và đặt xỉu thì giảm xuống, còn ăn là 0.70. Với điểm ăn kèo xỉu giảm liên tục, cho thấy được là xu hướng người chơi châu Á đang đặt cửa xỉu nhiều hơn ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là một sự hợp lý bởi vì các chân sút của Singapore thi đấu khá bế tắc, chỉ ghi được 5 bàn vào lưới của hai đối thủ yếu. Trong khi đó thì hàng thủ của Việt Nam đang thể hiện được sự chắc chắn khi giữ sạch lưới cả hai trận ra quân. Nếu tính rộng ra thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chỉ được thủng lưới duy nhất có một trận trước Thái Lan trong 8 trận gần đây tại sân chơi AFF Cup. Khả năng về siêu trận này càng trở nên rõ nét hơn khi mà Singapore buộc phải chơi phòng ngự để tìm kiếm ít nhất là một trận hòa qua đó dễ thở hơn ở trận làm khách trên sân của Malaysia ở lượt trận cuối. Với những con số thống kê này, kịch bản về một trận cầu khan hiếm bàn thắng giống như là 7 trên 10 trận gặp gỡ gần đây có thể sẽ được hai đội tái hiện trong ngày hôm nay. Lựa chọn xỉu. Nhận định và dự đoán kèo phạt góc. Singapore từ trước tới nay vẫn được coi là đội tuyển có lối chơi thêm về bóng bổng. Họ sở hữu nhiều cá nhân có thể hình tốt và bởi vậy Chiến thuật của đội bóng này cũng có xu hướng giãn biên nhiều hơn. Với việc tấn công biên nhiều thì xác suất được hưởng phạt góc của Singapore cũng sẽ cao hơn. Trận cầu vừa rồi với Lào, cho dù làm khách nhưng mà Singapore cũng đã có sự nhìn hơn về thông số phạt góc. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dẫu được đánh giá cao ở khả năng cầm bóng và cũng có nhiều cầu thủ chạy cánh chất lượng, nhưng chỉ số phạt góc của các chiến binh sao vàng chưa hẳn là cao. Các nhân tố chơi hai bên hành lang như là Văn Hậu hay là Tấn Tài có xu hướng bó vào trung lộ nhiều hơn để phối hợp cùng với đồng đội và tìm cơ hội ghi bàn. Nhìn vào thống kê trung bình phạt góc, Việt Nam tuy nhỉnh hơn, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thắng kèo góc này. Tuyển Việt Nam phải làm khách, cho nên sự thận trọng sẽ cần được ưu tiên, nhất là khi họ chiếm ưu thế ở cuộc đua giành vé vào bán kết. Trên thực tế, thông số phạt góc của tuyển Việt Nam ở các trận là không cao tại sân khách. Theo đó thì ba trận sân khách mới nhất của tuyển Việt Nam chỉ có tổng cộng là 12 quả phạt góc. Lựa chọn kèo góc, chọn Singapore. Nhận định và dự đoán tài xỉu phạt góc. Trung bình 3 trận gần đây thì tổng số phạt góc của đôi bên có vẻ là cao, nhưng mà nếu nhìn vào trung bình 10 trận mới nhất thì chỉ số đó lại không hề hấp dẫn. Hai bên các trận vừa qua gặp đối thủ đều là dưới cơ, cho nên chiếm lĩnh được thế trận và tạo ra áp lực lớn đối với khung thành đối phương. Cho nên số lượng phạt góc được hưởng là không ít. Nhưng trận này Việt Nam khó áp đảo khi phải chơi ở sân khách câu chiến ở trung tuyến sẽ nóng bỏng hơn. Nên lựa chọn xỉu góc. Dự đoán tỷ số phạt góc Singapore 4, Việt Nam 3. Về tỷ lệ kèo chẵn lẻ Nhìn tổng thể bảng tỷ lệ handicap trận đấu giữa Singapore và Việt Nam Phần lớn giới điều hành châu Á đều nghiêng về bản Việt Nam sẽ không khó để chiến thắng Ngoài ra giới điều hành thị trường cũng không quên đưa ra những tỷ lệ cược đặc biệt ở trận đấu này nhà cái đã có chút đắn đo khi dự đoán tổng số bàn thắng của trận đấu. Cụ thể họ đưa ra kèo chẵn lẻ với tỷ số tiền ăn không có chênh lệch và đưa giới đầu tư vào tình thế lưỡng lự, không dễ phán đoán. Cụ thể đó là mức tiền ăn dành cho tổng số bàn thắng lẻ là 0,95 và tiền anh của kịch bản tổng số bàn thắng chẵn không quá thua kém với mốc ăn là 0,93. Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, họ đang nghiêng về khả năng tổng bàn thắng chẵn khi nhìn phong độ thực tế của Singapore và Việt Nam